gió đưa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn trời ngàn biển dữ đừng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng với kiếp này chẳng một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đâu thừa cô đơn quá dư sầu im mến say chỉ mong sẽ yên lòng hơn mình tôi bước lạc vào giấc mơ mà đâu biết em đất trời ngàn một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần mình tơ lê bước lạc vào giấc mơ hao huyền mà đâu biết em phũ phàng thiên dân đất trời ngàn bình dịu đựng nào với tổn thương bấy kiếp tròn một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần tròn cuộc đời một mình tôi vẫn bước